những làng quê Việt Nam yên bình nhưng thời nào cũng sinh ra danh nhân danh hùng tướng võ. Những dòng họ khoa bảng thời nào cũng có những con cháu đỗ đạt làm dạng danh tổ tiên dòng tộc. Những gia tộc luôn quan tâm chăm chút tinh thần hiếu học, bồi đắp cho cháu con trở thành những bậc hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Những gia đình dòng họ ấy đã và đang là những nhân tố tích cực góp phần quan trọng trong việc dương cao ngọn cờ khuyến học khuyến tài của đất nước ta thôn An Hiệp, xã Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Tranh thủ những ngày nghỉ Tết, cô sinh viên năm thứ ba Học viện Ngân hàng Nguyễn Thị Kim Ngân dạy học cho cậu em lớp 7. Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng suốt 12 năm liền Ngân đều là học sinh giỏi. Và với những thành tích học tập ấy, Ngân không chỉ trở thành là niềm tự hào của cha mẹ, sự yêu mến nể phục của bạn bè, mà còn làm dạng dỡ cho truyền thống hiếu học của dòng họ Nguyễn Quang là một người con của dòng họ Nguyễn Quang, quê hương Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình thì cháu cảm thấy rất là vui và tự hào um, với truyền thống diếu học của gia đình và dòng họ uh, với thành tích là 12 năm qua cháu đã đạt được học sinh giỏi các cấp và hiện nay thì cháu đang là sinh viên năm 3 của Học viện Ngân hàng với kết quả học tập cũng tốt. Uh, để được có kết quả thành tích tốt như vậy thì đều là nhờ sự quan tâm động viên giúp đỡ ờ, từ gia đình và giáo họ rất là nhiều cháu cảm thấy rất là biết ơn và cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để ờ, góp một phần nhỏ của mình vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ này ạ. Em Ngân chỉ là một trong số 34 em thi đỗ đại học của dòng họ Nguyễn Quang bám trụ đất Quỳnh Phụ Thái Bình tới 14 đời, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, sự thay đổi của đất nước, nhưng dòng họ Nguyễn Quang ở Chi Năm vẫn phát huy được truyền thống hiếu học của dòng họ. Đời này nối tiếp đời kia, anh em con cháu bảo nhau học chữ, rèn luyện thành tài để trở thành cán bộ, trở thành người tốt trong xã hội. Tính đến nay, trong dòng họ đã có gần 200 người tốt nghiệp đại học, trong đó có 3 giáo sư, một phó giáo sư, 3 nhà giáo ưu tú, gần 40 đảng viên, có 50-60 tuổi đảng, đặc biệt có người hơn 70 tuổi đảng. Chúng tôi thường là dạy cho các cháu là thế này, đấy ông cha mình mà có được những cái công trạng này khác là cũng là từ cái sự học mà lên chứ không phải là là cái làm quan tắt hay gì cả mà như thế là giữ được cái truyền thống ấy thì bây giờ là trong họ phải bằng cái con đường là học tập mà đi lên có học thì lúc giờ nhân bất học bất chi lý phải không người phải có học thì mới mới thành ấy được mà đã học thì phải phải có thầy thế thì phải chọn thầy chọn trường để mà học học để mà làm người học để mà ra và sau này giúp cho đất nước kinh bang tế thế là mọi cái chuyện đấy là là dạy cho con cháu như thế Dòng họ Nguyễn Quang đã thành lập tri hội khuyến học với sự tuyên truyền vận động của ban khuyến học, các thành viên trong họ dần ý thức được tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài đối với việc học tập của con cháu mình nên tham gia ngày một đông đảo hơn. Chuyện học và khuyến khích con em học hành thành đạt đã được dòng họ đưa vào chương trình của các cuộc họp họ việc noi gương sáng trong chuyện học hành luôn được dòng họ quan tâm bằng việc tuyên truyền, vận động, rồi lập bảng vàng và làm tốt việc lập quỹ khuyến học khuyến tài, tổ chức trao thưởng vào dịp đầu xuân năm mới. Họp họ hàng năm ấy, thì cái chuyện đấy là đều có cái đóng góp vào đấy để đấy ai có tiền đấy thì đóng góp vào cái quỹ khuyến học thế do đó cho nên quỹ khuyến học ở đây là chúng tôi có thể bảo đảm được cho những các cháu nào mà nhà nó nghèo quá không có gì cả mà ấy thì cũng phải cho nó mấy trăm một tháng để mà nuôi cho nó ăn học thì cái không phải là có các cháu không phải là nó đã vào học giỏi ngay thôi bây giờ cứ nuôi cho nó ăn học đã rồi sau đấy nó giỏi thì lại mình khen nó bằng cái cái học giỏi sau thế do đó cho nên là làm thế nào để cho cái dân trí và cái của của toàn họ ấy, nó phải nâng lên chứ không để cho một cháu nào đến tuổi mà không được đi học đấy là cái bảo là quy ước của trong họ là như thế Trước kia, dòng họ nhiều người có học vấn cả về cổ học và tân học, nhưng các cụ đều trở thành những ông đồ dạy học cho con cháu ở địa phương, chứ không mang tư tưởng học để làm quan. Chính vì vậy, dòng họ Nguyễn Quang ở An Hiệp đã phát triển trở thành một trong những dòng họ có nhiều đóng góp xây dựng làng văn hóa xã Lý Nhân Vi Mỹ ở một địa phương giàu truyền thống cách mạng. xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hôm nay, dòng họ Phí đã dành một ngày cuối năm để tổ chức tuyên dương phát thưởng cho con cháu tại nhà thờ tiến sĩ Phí Đăng Nhậm. Hàng năm, con cháu được dòng họ dìu dắt nâng đỡ về mặt vật chất, động viên về mặt tinh thần để tiếp bước cha ông trên con đường chinh phục tri thức, nâng cao học vấn, khẳng định truyền thống hiếu học và khoa bảng của cha ông. Những con cháu đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập đều được động viên khuyến khích kịp thời. <laughs> mỗi những cái à, khoảng thời gian là cuối năm hoặc kết thúc học kỳ thì à, dòng họ luôn có những cái à, quãng thời gian để trao thưởng hoặc khuyến khích các cháu mà có kết quả cao trong học tập thì cháu luôn là một người muốn để có mặt ở trong đây đứng trước các thành viên của dòng họ có một những cái bài phát biểu về quá trình suốt quá trình học vừa qua của mình và cháu cảm thấy cháu rất là vinh dự vì có những để để có những cái bài phát biểu đó và cháu đấy là cái động lực để cháu muốn thúc đẩy bản thân mình năm nào mình cũng sẽ phải lên đây năm nào mình cũng sẽ phải lên đây để nhận thưởng để phát biểu những cái bài cảm nghĩ để thay mặt các sinh viên của dòng họ. Dòng họ phí định cư ở làng Dương Liễu từ thế kỷ 12, trải qua bao thế hệ, các chi nhánh của dòng họ phí vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống. Đó là truyền thống hiếu học, chịu khó rèn luyện, qua nhiều thời đều có người đỗ đạt cao. Điển hình là cụ phí đăng nhậm, đỗ tiến sĩ khoa Tân Sửu đời Lê năm 1661 nhà thờ tiến sĩ Phí Đăng Nhậm đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa lưu niệm danh nhân. Trong học phí có lịch sử rất lâu đời mà các cụ để lại nó coi nó có tới hàng nghìn năm lịch sử. Thế trong cái sự phát triển của dòng họ phí Dương Liễu này đến nay nó có ờ, trên một nghìn đình. Thì cái việc giáo dục các con các cháu là nói chung là cả họ là rất quan tâm đến cái việc giáo dục nhất là cái thế hệ lớp trẻ chúng tôi cũng đã ờ, tạo điều kiện cho các cháu có thể là những cái gia đình mà khó khăn thực sự mà báo cáo với họ chúng tôi sẽ có thể là ủng hộ cho các cháu cho các cháu ăn học trong vòng có thể một năm để các cháu cố gắng học hành và có thể là cũng tạo điều kiện cho gia đình một phần thứ hai là để các ờ, gia đình động viên các con các cháu cố gắng là hàm học và cũng trong cái hàm học đó để giúp sau khi các cháu trưởng thành giúp cho quê hương đất nước và giúp cho dòng họ không chỉ động viên khích lệ con cháu đạt thành tích cao mà ban khuyến tài khuyến học của dòng họ phí còn chủ động xây dựng quỹ hỗ trợ cho những gia đình khó khăn, các con cháu nhà nghèo hiếu học, từ đó tạo ra nguồn động viên kịp thời và không khí thi đua học tập trong các thế hệ con cháu của dòng họ. Với chủ trương xây dựng xã hội học tập, việc học tập của nhân dân còn được khích lệ động viên từ các quỹ khuyến học từ trung ương đến các phường xã và quỹ khuyến học của các gia đình dòng họ. Đây chính là nguồn động viên tinh thần cổ vũ thi đua học tập trong mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, 100% các tỉnh, thành, quận, huyện, gần 99% xã, phường, thị trấn đến tổ dân phố, cụm dân cư thôn xóm bản làng trong cả nước đều có các tổ chức và các hoạt động về khuyến học khuyến tài với trên 7,5 triệu hội viên đã có trên 5 triệu gia đình đăng ký là gia đình hiếu học, trên 60 vạn dòng họ, họ tộc đăng ký phấn đấu trở thành dòng họ khuyến học. Rõ ràng là trong xã hội, cái hình thức dòng họ giải cái tập hợp những con người có cùng huyết thống, có cùng huyết thống và đoàn kết lại trong cái việc làm ăn, trong cái việc đấu tranh ờ, chống những cái ờ, bất bất chắc của xã hội ờ, và đặc biệt là nó có một cái chức năng tức là giáo dục dòng họ giáo dục trong cái việc mà học hành ừ. cái đó có một cái vai trò rất là lớn Ngày nay, sự học và việc khuyến khích con em học hành thành đạt trở thành một trong những chủ đề quan trọng luôn được quan tâm duy trì trong nhiều gia đình dòng họ. Nhiều dòng họ hiện nay, niềm tự hào là số lượng con cháu đỗ đạt cao trong học tập hàng năm. Vì lợi ích trăm năm trồng người, nhiều dòng họ đã lấy mục tiêu học tập làm con đường thoát nghèo hiệu quả nhất. Những con em được dòng họ giúp đỡ đi lên từ quỹ khuyến học, sau khi thành đạt đã cùng với dòng họ chung tay nâng đỡ hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho thế hệ đi sau. Thường là các cụ cũng dặn con cháu và, và luôn luôn là đưa các con cháu về các nhà thờ để đứng trước linh vị của tổ tiên các con cháu được tỏ lòng mình báo cáo về thành tích học tập của mình thành tích ờ, công tác và thành tích nghiên cứu khoa học trong một năm qua thế thì thành phần cái buổi lễ của cụ ấy thì thường là ôn lại lịch sử của các hiền nhân của dòng tộc mình các cụ các nhà khoa bảng các danh nhân danh sĩ của dòng tộc Đấy, để các cháu để luôn luôn hâm uh, hâm nóng cái bầu nhiệt huyết học tập và để các cháu học tập được những cái kinh nghiệm học tập luyện luyện đức luyện tài của cụ ngày xưa thế và đồng thời các cháu báo cáo thành tích học tập của mình. Có thể nói công tác khuyến học dòng họ những năm gần đây đã được phát triển một cách sâu rộng đến từng chi họ nhỏ trong một tộc họ lớn, đến từng gia đình và từng cá nhân và nhiều các tộc họ lớn trong cả nước đã có những cách làm khác nhau trong việc khích lệ con cháu học tập, nêu cao gương sáng tiền nhân, thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài tại dòng họ mình. Nước cô chúng tôi cũng thường xuyên là gắn kết với các dòng họ, đó, đi đến từng dòng họ đó, để kịp thời có những cái biện pháp cũng như là có những cái hướng để đưa ra những cái cái cái cái cái kế hoạch dài hơi trong cái việc mà tạo dựng một cái phong trào khuyến học khuyến tài đấy, để các dòng họ hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của việc khuyến học khuyến tài mục đích và ý nghĩa sâu xa của việc khuyến học khuyến tài và để làm cái việc khuyến học khuyến tài cho nó đúng mục đích đúng ý nghĩa và nó phát huy được cái hiệu quả nội lực của từng dòng họ khuyến học khuyến tài là phong trào trách nhiệm chung của toàn xã hội song yếu tố nền tảng và vững chắc nhất bao giờ cũng xuất phát từ mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Sự chủ động khơi dậy tinh thần hiếu học tại mỗi gia đình, mỗi dòng họ sẽ là động lực nhân rộng phong trào hiếu học trở nên rộng khắp, làm cho nó trở thành phong trào chung của toàn xã hội. Và đó là động lực cơ sở để nước ta thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã hội học tập một cách sâu rộng và bền vững.